anh chị đến diễn đàn có nghe rõ không ạ? À? Ở bên Mỹ, ờ, thưa Trần Quỳnh ờ, Dạ yeah, chào à, chị Giác nha à. Dạ yeah, TV256 xin mến chào quý anh chị em Đến với livestream Quý anh chị em biết là cái ngày hôm nay là ngày hôm nào à, vào năm 1975 không? nay là ngày 21 tháng 4 ngày mà cách đây là coi như là 42 năm chú có làm cùng đào minh quân không dạ TV cũng đấu tranh rất là rất là độc lập tự do rất là độc lập không có trong một tổ chức nào hết chị Trần Quỳnh thì hôm nay thì TV nhớ đến ngày 21 tháng, tháng 4 là cái ngày mà ông Thiệu đó Tổng thống Thiệu từ chức thì TV nhớ như vậy thôi Ông Thiệu từ chức vào 21 tháng 4 1975 và sau đó là ông Tổng thống Trần Văn Hương lên thay thế cái gì vậy chị chết nói cái gì vậy thì ông Hương lên thay thế được uh, một vài ngày thôi một vài ngày thì uh, ông đại tướng Dương Văn Minh uh, có nhắn với ông Minh ông Hương đó là <clears throat> để ông Minh ông sẽ à, lên thay thế thì biết là TV256 là được rồi đó là cái nick của TV256 thôi em quý anh chị đó hiện giờ đang có trong uh, trong livestream á, có thể gọi cho TV256 cũng được và rồi có thể là chia sẻ ở uh, cùng cái trong diễn đàn này sự thật thì TV256 chỉ mới ra nghề thôi không có biết nhiều về uh, Facebook mà cũng không biết nhiều về phone thành ra cái này giống như là test thử thôi quý anh chị gọi dùm cho TV256 thì coi gọi cho Mỹ Linh Nguyễn đó thì TV giới thiệu là TV256 tên TV là 256 thì mấy quý anh chị em nào mà sử dụng mà Power Talk á, thì sẽ biết TV256 là ai tại vì TV cũng trên đó là mười mấy năm rồi thì bữa hôm nay thì nhớ đến cái ngày à, những cái ngày mà cận kề với 30 tháng 4 thì mình nhớ đến đó là những cái ngày mà rất là đau thương của dân tộc Việt Nam của mình thì hôm nay mình ờ, livestream thôi rồi cho quý anh chị nghe cái bài mà tháng tư đen và nói thật thì cũng rất là lấy làm mừng vì tiểu bang California đó thì ờ, có uh, dân biểu thượng viện hạ viện đều chấp nhận uh, cái ngày này là cái ngày tháng tư đen để cho biết là cái ngày mà đau buồn của người Việt ở hải ngoại lẫn người Việt ở trong nước thì hôm nay là cái ngày mà có thể TV có thể chia sẻ với quý anh chị em à, kể về cái cái tháng tư đen nó xảy ra như thế nào và trong cái thời điểm đó thì à, TV của khoảng là hai chục tuổi thôi thì khi mà cỡ khoảng 20 tuổi mà mình thấy ờ, ông Thiệu từ chức <coughs> ở trên TV ở trên màn ảnh TV nha lúc đó là mình mình coi trực tiếp á mình coi trực tiếp trên TV là mình thấy ờ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và khi ông từ chức ông có một nói cái câu ờ, sau cùng đó là sau khi mà tôi từ chức tổng thống thì tôi tự nhiên bị mất sống á thì ông thiệu nói rằng là ông từ chức nhưng mà ông vẫn còn là một à, người trung, trung tướng thì trước khi ông thiệu lên làm tổng thống thì ông làm là một người trung tướng thì ông sẽ nói là ông sẽ trở về với cách trách vụ của là trung tướng ở trong quân đội và đến lúc mà ông Hương đã giao cái quyền hành lệ cho đại tướng Dương Văn Minh thì phải qua quốc hội qua quốc hội quốc hội biểu quyết rằng là mà không có đủ túc số nữa ngay cái lúc đó thì nó có thể là trong cái tình trạng mà nó loạn lạc đó thì quốc hội cũng không đủ đủ túc số để mà bầu cho ông Dương Văn Minh nhưng mà trên quá bán thì ông Hương ông cũng chấp nhận thành ra cái phần đó mình thấy nó không có đúng về cái cái cái luật của hiến pháp tại vì muốn mà làm gì thì cũng phải được à, gọi là 2 phần 3 cái cái cái số phiếu của của quốc hội thì ông Minh ông mới làm tổng thống mà trong khi đó là không đủ tại vì quốc hội mà họp mà không có đủ túc số chứ sự thật đó nếu mà ông ờ, tại vì uh, ông Trần Văn Hương đó ông già rồi thành ra nếu mà ông hợp đảm đang được cái trách vụ tổng thống á thì ông phải uh, theo cái hiến pháp là ông phải uh, giao quyền cho chủ tịch hạ viện chủ tịch hạ viện tự nhiên bây giờ cũng quên ngang rồi chủ tịch hạ viện lúc đó là ai quên rồi trần văn huyền thì phải trần văn huyền thành ra ổng theo cái túc số của quốc hội mà đa số quá bán thì ổng giao quyền cho đại tướng dương nhân minh thì đại tướng Dương Văn Minh nó cầm quyền vào cái khoảng à, TV nghĩ là cỡ khoảng 28 29 gì đó. Tự nhiên bây giờ không nhớ mấy. Thì TV kể vào gần ngày 20 tháng 4 đó là trong cái lúc đó đó nhà của TV256 là ở gần cái sân golf sân golf của Mỹ á thì nhà ở trên lầu nhà thì ở trên lầu thì cũng khá cao thì tivi thấy được ờ, những cái sự việc mà những tivi muốn kể ra để quý anh chị thấy là những cái bài báo cộng sản nó nói sai sự thật hoàn toàn sai sự thật à, sự thật thì chỉ có hai chiếc A37 thôi chính mắt cá nhân tivi thấy chỉ có hai chiếc A7 rồi vào ngày 28 tháng 4 năm 1975 thì hai cái chiếc A, A37 đó nó trút đầu xuống mình thấy rõ mình thấy rõ và mình thấy uh, nó thả luôn thả bom luôn và mình thấy cái súng phòng không ở ờ, ở phi trường bắn lên nhưng mà có lẽ không trúng có hai chiếc thôi một chiếc này nó trút đầu xuống rồi một chiếc sau nó trút sau thôi và hai chiếc nó nó nó nó trút xong rồi là nó đi danh liền à chứ sau năm 1975 đó mình đọc mấy cái tờ báo mà Sài Gòn giải phóng rồi nhân dân rồi đại khái vậy thì mình thấy nó xả sự ra là nó nói có tới 5 chiếc 5 chiếc A37 là cái điều nó không đúng sự thật rồi cho đến ngày 30 tháng 4 đó 30 tháng 4 vào cái lúc mà khoảng ờ, khoảng 9 10 giờ sáng đó, thì ông Dương Dân Minh ông mới nói rằng là sự thật ông không có dùng cái chữ đầu hàng á ông Dương Dân Minh hoàn toàn không có dùng chữ đầu hàng Nói là các anh em binh sĩ ở đâu thì ở đó và đợi bàn giao chính quyền. Đợi bàn giao chính quyền chứ không có cái sự mà mà dùng cái tiếng mà đầu hàng đâu. Nhưng mà sau này đó không biết cái bọn Việt Cộng nó nó bắt ông Minh rồi là đọc lại cái bản đó hay sao đó. Rồi nó thâu rồi là có cái chữ đầu hàng thành ra cái đó là cũng là một cái điều mà mà mà mà bịt bợm của bọn cộng sản bọn cộng sản chuyên môn là là gian dối thì vào ngày à, sáng ngày 30 tháng 4 thì cỡ khoảng là 11 giờ trưa thì à, TV à, 256 với một người chị bạn hàng xóm thôi đi từ ờ, Phú Nhuận mà lên cho tới Dinh ờ, Độc Lập Dinh Độc Lập ở đường Thống Nhất á đường Thống Nhất thì ngay Dinh Độc Lập thì mình thấy có một cái cái cái cái cái, cái công viên rất là lớn thì TV ở nằm ngay cái công viên mà kế nhìn thấy cái, cái cổng Dinh Độc Lập thì uh, mình đợi coi cái vấn đề mà cái lịch sử nó xảy ra như thế nào mình coi cái lịch sử mà bàn giao đó thì khi ờ, mình cứ nghe phong phanh là dạ chào à, Nguyễn Trọng Lú mình cứ nghe phong phanh là sẽ có một đoàn quân rồi là đi ờ, đến ờ, đi về hướng mà dinh độc lập thì đến mình mình đợi từ khoảng 11 cho đến 12 giờ thì 12 giờ thì mình chứng kiến được cái đoàn quân như, như thế mà trước cái đoàn quân đi á, thì mình thấy có uh, xe tăng nữa có xe tăng mở đầu nữa thành ra uh, ờ, TV tường thực cái này là sự thật trăm phần trăm chung quanh à, ờ, chung quanh cái cổng dinh độc lập á, thì TV nhìn thấy những cái những cái người mà bận mà có cái bằng áo trắng mà có quấn cái khăn đỏ cái quấn khăn đỏ bên tay phải hay tay trái gì thì ở vòng vòng ngay cái dinh độc lập thì à, khi mà Satan đến á, thì họ mở cửa ra cái cổng dinh độc lập mà cũng đâu phải là nhỏ đâu và có người chỉ đường cho sa tăng đi vào cổng dinh độc lập rõ ràng như vậy những cái người mà mà mà mà mà bận mà quấn cái khăn mà ở trên áo bên tay phải rồi bên tay phải đúng rồi gắn cái khăn đỏ thì là những cái người đó đó chỉ đường cho những chiếc xe tăng hai ba chiếc gì đó đi vào à, cổng dinh độc lập hoàn toàn không có vụ mà hút đổ <laughs> hút đổ cái cái cái cái cột của dinh độc lập nhưng mà hút đổ thì nó rất là tầm bậy rất là bậy vì cộng cho rằng những xe tăng nó hút đổ cổng dinh độc lập là cái đó tầm bậy cái đó là dựng phim đó không phải là tại vì tv ừ, hai năm sáu ở ngay chỗ dinh độc lập và chứng kiến cho đến khoảng 2 giờ 2 giờ trưa 2 giờ trưa lúc đó nó vô quá sức chừng rồi những cái tên uh, Việt Cộng nó đi bằng ờ, những cái chiếc xe mà Molotova là cái đầu nó tròn tròn đó cái đầu tròn tròn mà cái màu ờ, màu xanh nó đậm đậm đó. rồi những uh, những tên uh, mình thấy nó nó thật sự đó là những cái tên lính mà ốm đói mình không mình nói thì mình nói sự thật thôi chứ mình cũng sau này mình nghĩ đó là đồng ý là lúc đó mình ghét mấy thằng dữ cộng lắm nó tàn phá cái cái cái đất nước mình nó nó nó làm cái cuộc mà tổng công kích một thân để mà hàng bao nhiêu hàng ngàn người chết người chôn sống có trẻ em có đàn bà thành ra từ những cái phút đó mình rất là căm thù thành ra đó mình nhìn thấy đó là là những tên tên việt cộng ở trên uh, xe đó nó gắn nó gắn đầy người ừ, những cái lá lá cây xanh đứa nào cũng vậy không có một đứa nào mà mà bận đồ lính mà đàng hoàng hết đứa nào cũng cũng cũng gắn lá đầy trên trên người hết nó giống như là người rừng người rú <laughs> người ta đã bàn giao rồi người ta đã bàn giao mà mình ở trên một cái chiếc xe như vậy mà giờ này mà vẫn còn đến dinh độc lập rồi người ta bàn giao chính quyền mà vẫn còn người đã cấm đầy lá hết không có thấy một tên nào mà không có cấm đầy lá, lá người nào cũng người lá hết mà phải công nhận là họ rất là ốm, thiếu ăn, mặt xanh và nhiều cái xe như vậy đó nó cứ tiến vào dinh độc lập dinh sau này người ta đó chụp ra cái những cái hình ảnh mà trước cái trước cái cổng trước cái dinh độc lập đó, thì nó có một cái hồ cá thì uh, những anh bộ đội đó toàn là múc nước ở dưới cái cái cái hồ đó để mà mà không biết để làm cái gì sử dụng như gì rửa mặt cái này nọ chứ sự thật là ở dinh ờ, độc lập với sài gòn nó đâu có cúp nước vào cái lúc đó đâu ai cũng xài nước thoải mái thôi cái dặn uh, ờ, robinet ra là là thấy nước thôi mà có lẽ họ không hiểu điều đó ừ. thành ra họ sử dụng cái cái cái nước ở ngay cái hồ dinh độc lập đó trước cái trước dinh độc lập và họ đó uh, treo cái lá cờ trên thì đỏ uh, dưới thì màu xanh ở giữa có ngôi sao vàng và chào uh, Davis dợt vỏ thì có có những cái người đó là những cái người người mà bận ờ, áo trắng mà mang băng đỏ thôi họ leo leo lên nóc nhà mình thấy hết á mà dân à, đứng ở ngay cái chỗ mà công viên à, thống nhất đó kế dinh độc lập rồi đấy đông lắm thì chỉ chia sẻ cái cái cái cái cái cảm tưởng mà mình nghe được những cái người có một người mà nói mà gần mình thôi đông nó đông nhưng họ cách mình một chút xíu vậy thôi họ nói một cái câu mà TV vẫn còn nhớ mãi hôm nay đó là sâu bọ lên làm người TV nghe rõ ràng như vậy thì lúc đó đó ờ, cỡ khoảng 2 giờ thì ờ, TV mới chở bà chị đi ờ, đi ra ở ngã bảy ngã tư bảy hiền rồi đó thì ờ, thấy một đoàn quân vào ờ, một đoàn quân vào để coi ờ, ở đường Trần Quốc Toản Trần Trần Quốc Toản ở Sài Gòn sau này Trần Quốc Toản muốn thay đổi bằng cái gì bây giờ mình đâu có biết hay thì có một cái đoàn quân rất là đông mà đi cỡ khoảng hàng một hoặc hàng hai thôi chứ không có không có không có không có mà mà mà thấy hàng ba hàng bốn đâu mà họ đi dài như vậy mà cái người đầu tiên đó cái người đầu tiên họ có cầm một cái cây súng lục họ cầm cây súng lục và họ nói những cái câu như thế này mà TV còn nhớ mãi trong trong cái tâm của mình thôi bà con ơi chạy chạy vị cộng đến mà ông cứ cầm cái súng lên lên mà ông cứ ông cứ ông đã vào Sài Gòn rồi mà ông cứ vẫn tiếp tục tiếp tục nói cái câu đó tiếp tục gọi là TV nói nghe cái câu đó là phải thuộc lòng luôn tại vì ông nói từ cái đoạn mà dài quá mà mình cái mình thì mình đi coi thì mình đi theo mình thấy như vậy mà tiếp tục nói như những cái câu như vậy bà bà con ơi chạy chạy Việt cộng đến chính miệng ông nói ông là diệt cộng đến lạ lùng đó và vâng, ở Sài Gòn người ta chạy đi đâu nữa người ta đang <laughs> Sài Gòn chả thấy ai chạy người ta chỉ coi thôi Sài Gòn đến lúc đó là chạy đi đâu nữa bây giờ mà rõ ràng mình cần phải phải phải phục đó mình phải phục là đất nước mình mất đó, là thằng Việt Cộng nó nó cũng hay về cái về cái chiến thuật đó và cái chiến thuật đó là những cái những cái câu nói của họ nó cũng có ý nghĩa chứ không phải là không tại vì đó nó biết rằng đó là khi mà Việt Cộng mà đánh tới đâu đó, là đồng bào sợ là chạy đến đó. Bao nhiêu trận chiến từ miền Trung mùa hè đỏ lửa rồi mẫu thân được hễ mà việc cộng tiến đến đâu là đồng bào bỏ chạy đến đó chạy về phía miền nam đến đó chạy về phía mà nơi có quân lực việt nam cộng hòa cái đó thật là đó là cái lịch sử trong cái cuộc chiến của đất nước mình cái đó là lịch sử sự thật hễ việc cộng tới đâu đó là đồng bào chạy đến đó mà chạy về phía việt nam cộng hòa không không bao giờ mà mình thấy mà những người mà à, đồng bào của mình mà chạy về phía bắc đâu không bao giờ thành ra đó họ họ cái cuộc chiến tranh này đó họ họ hiểu về cái tâm lý cái những tên Việt Cộng nó rất là hiểu về tâm lý và nó biết rằng là đồng bào đó người Việt ở miền Nam đó rất là sợ Việt Cộng rất là ghét Việt Cộng không bao giờ mà muốn muốn là cái đất nước mình trở thành cộng sản đó. thành ra đó cái người chỉ huy đó họ la lớn là Việt Cộng đến Việt Cộng tới chạy chạy bà con ơi thì nếu mà giả sử mà mình ở miền Trung mà mình nghe được những cái điều đó đó thì khi mà nghe Việt Cộng đến là đồng bào có thể là sợ và chạy thì mà đồng bào sợ chạy á thì khi mà Đồng bào là trong đó là có vợ con của lính Thì những người vợ con của lính là chạy Nghe việc Cộng đến là chạy rồi Chạy về phía Nam thôi Và khi mà vợ con mà của lính mà chạy Thì người lính sẽ không còn cái tâm cái tâm thần để mà chiến đấu nữa người lính hoàn toàn họ không có tâm họ có họ có tâm thần để mà chiến đấu thấy vợ con mình là chạy bỏ rồi thì mình cũng tìm cách mình chạy theo mà nó gọi là cái gọi là chiến thuật mà di tản của tổng thống thiệu mình không hiểu tại sao mà trong cái lúc đó mà tổng thống thiệu cái di tản chiến thuật từ ở miền trung mà Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi cái cứ chạy rồi Quảng Trị rồi cái chạy xuống rồi cho tới Đà Nẵng. Rồi 30 thuộc cung tâm rồi nó chạy xuống Đà Nẵng rồi Đà Nẵng lại thất thủ. Rồi chạy xuống Nha Trang. Ông ông Thiệu làm như là ông muốn là mà thấu cấy hay sao đó để mà để coi Mỹ có có có có có giúp đỡ hay không mà rốt cuộc không có sự giúp đỡ gì hết và và việc cộng tràn xuống Đà Nẵng rồi Vũng Tàu Vũng Tàu rồi đến ngày 30 ờ, tháng 4 đó là tiến vào Sài Gòn tiến vào Dinh Độc Lập thành ra đó không có vụ mà hút đổ cổng dinh độc lập đâu cái vị bảo đảm như vậy, bố nó khùng hay sao mà, mà cái cổng người ta đang tốt đẹp thì tự nhiên là chạy xe tăng thì cũng phải vừa phải thôi chạy xe tăng rồi gì mà dở dữ gì xe tăng ở trong đó người ta cũng thấy đường người ta chạy chứ có người người ta chỉ có người, người ta mở cổng ra rồi người ta chỉ tay cho quẹo trái quẹo phải như thế nào làm sao mà không có vụ mà hút đổ hút đổ cái cổng dinh độc lập thì nói ngay là lúc đó trong lòng trong lòng TV256 thì đồng ý là mình thấy cái đất nước mình bị bị bị mất rồi Việt Nam Cộng Hòa bị mất rồi nhưng mà mình vẫn còn hy vọng hy vọng tại vì lúc đó mình tuổi trẻ mà mình đâu có biết cộng sản là cái gì mình chỉ biết nó cộng sản là mình nghe nói nó ác thôi và mình nhìn thấy những cái hình ảnh mà bà con đồng bào mình chết ở mậu thân ở huế đó thì mình thấy đó là mình mình mình mình mình mình mình căm thù thôi chứ sau cái ngày mà 30 tháng 4 đó tự nhiên mình cởi mở cái lòng mình ra mình thật sự mình cởi mở cái lòng và mình nghĩ trong cái đầu mình đó là chiến tranh mà mình cũng nói với những người bạn của mình chiến tranh mà thì thì ờ, hai bên đều có thể là ác với nhau hai bên mình nghĩ như vậy đánh nhau thì phải giết nhau rồi hai bên đều phải giết nhau hết thì mình nghĩ cộng sản chắc cũng sau chiến tranh thì không có vụ trả thù đó tại vì cùng là anh em mà cùng là máu mủ với nhau mà mà mình nghĩ à, cái lệnh đầu hàng nó quan trọng lắm cái lệnh mà bàn giao chính quyền mà êm thấm như vậy thì cái người mà lính á <coughs> cái người mà lính đó bắt buộc phải rã ngũ hết từ cấp tướng mà sĩ quan cho đến anh binh nhì không có thể nào mà mà không sụp đổ hoàn toàn được tại vì cái lệnh của tổng thống rồi TV thí dụ anh làm tướng đi nhưng mà dưới binh sĩ của anh bây giờ đó anh muốn chiến đấu đi anh muốn chiến đấu chống lại cộng sản anh không muốn đầu hàng không được chứ cái nghĩ không bao giờ xảy ra được chỉ có một nhóm nào mà nó thân tình với nhau thì có thể là họ có vào bưng vào biển rồi chiến đấu để mà chống lại cộng sản chứ cái lệnh đầu hàng nó nó vô cùng nó nguy hiểm nó nó quái ác lắm là người lính trong đầu của họ họ nghĩ rằng là nếu mà anh không tuân theo lệnh tổng thống á, thì tôi sẽ bắn anh tôi cũng muốn về với gia đình nè à anh phải cho tôi về với gia đình nè người lính đó họ họ có nói họ muốn có quyền về nhà rồi làm sao anh tướng mà anh cản được anh mà cản những người lính là họ sẽ sẽ chĩa mũi súng và bắn những cấp tướng tại nên chỉ có một cái đơn giản một cái câu lý luận thôi một câu lý luận là anh đó mà anh không anh là tướng mà anh không tuân lệnh tổng thống đó, thì tôi không tuân lệnh của anh thành ra đó không có cái gì mà cộng sản phải sợ không có gì mà cộng sản phải sợ mà người miền Nam là phải eh, chống lại với Cộng sản. Nếu mà Cộng sản thật sự là những người yêu nước á, thì đó là cái giờ phút mà để chúng ta gọi là đoàn kết lại để mà coi như là máu mũ ruột thịt thôi để mà cùng chung tay xây dựng lại đất nước đơn giản thôi không có người, người miền Nam nào có thể phản kháng được mà cả mấy trăm ngàn lính bộ đội với súng ống như vậy mà họ sẵn sàng gọi là đi học tập họ họ sẵn sàng hết mà cái thằng Việt Cộng nó phải nó nó nó nó nó lường gạt rất là hay hiểu không mới đầu nó cho những cái binh sĩ gọi là binh nhì binh nhất rồi đó mấy cái gọi là hạ sĩ quan đó hạ sĩ quan họ cho đi học tập trước học tập có một ngày có một ngày rồi họ thả ra thì, thì TV muốn chia sẻ với anh chị em nào mà còn nhỏ thì có thể là không biết những điều đó thì họ thả ra thì họ một tuần sau hay nửa tháng sau cái họ họ nói ờ, bây giờ cái thành phần mà sĩ quan từ uh, sĩ quan mà chuẩn quý mà trở lên á thì phải đi học tập mà phải mang uh, cơm nước theo uh, 30 ngày gọi là đi một tháng trời á có nơi thì hình như là nửa tháng thôi hai tuần rốt cuộc mấy sĩ quan cũng mừng quá à, nghĩ rằng là binh sĩ thì một ngày rồi nó thả nó không bắt lại không? mình nghĩ sĩ quan chắc ờ, mình học tập ờ, có tội nhiều thì học tập 30 ngày rồi thì thôi 30 ngày rồi vợ con rồi mang ờ, lương thực theo 30 ngày để mà đi học tập tại vì nó kêu trong cái cái lúc đó nó gọi là quỹ ban quân quản ấy mình kêu mang theo rồi là cơm nước rồi là học tập 30 ngày rốt cuộc ở tù mà không bản án cái khốn nạn của cái chế độ này là khi mà mình ở tù mà mình không có bản án đó, nó, nó kinh hoàng lắm tại vì người vợ uh, hoặc là gia đình anh chị em đều hoàn toàn không có biết con mình chừng nào nó trở về để mà mình có thể mình chuẩn bị được trong cái tương lai cũng như một người cha mà bây giờ không có ừ, một những người con không có cha rồi làm sao người ta có thể tiếp tục được cái cuộc sống như thế nào người ta phải suy nghĩ cái lối thoát ra sao nếu mà ta nghĩ biết rằng là uh, học tập một tháng thì quá đơn giản rất là đơn giản thì người ta chuẩn bị được cái cái cái cuộc sống một tháng ra sao để mà người ta tiết kiệm tiền bạc hoặc là phải làm thế nào làm thế nào còn á còn mình mình mà trong gia đình mình mà gặp những cái người mà có cha chú mà thí dụ ba mình đi mà bị bản án như vậy rồi làm sao mình không có biết cái ngày về của họ không có biết ngày về gọi là không bản án là cái kinh hoàng nhất của cái người mà vợ những người con của những người mà học tập cải tạo mà học tập cải tạo đó là những trong vật kép thôi nó còn hơn trại tù nữa nó hơn trại tù mà nó nó nó, nó tàn độc ghê đó quân dân cán chính rồi mà không phải chỉ quân dân cán chính không mà tất cả những cái người nào mà gọi là lúc đó đó mà chỉ cần mở miệng mà à, nó gọi là chống cách mạng đó là nó bắt đi tù hết thời đó thì không có ai mà tránh khỏi thì nói thiệt khi mà Việt Cộng vô thì tivi ủng hộ họ tivi nghĩ rằng là mình nghĩ rất là đơn giản là đất nước hòa bình không có vụ trả thù đâu ai cũng nói trả thù trả thù vì không có mình nghĩ chuyện đó chắc không có nếu thì mình có thể mình lúc đó mình ủng hộ à, thằng Việt Cộng cỡ khoảng hai ba tuần một tháng là tối đa là bắt đầu là mình chống nó rồi mình nói không thể nào chấp nhận được một cái chế độ cộng sản ở trên quê hương mình tại sao tại vì tất cả những việc làm nó đều bắt buộc hết bởi vì người ta nói con người mà không có tự do đó nó, mình mình sống quen tự do là mình khó chịu lắm mỗi mỗi ngày đó nó cứ đến nhà mình nó bán báo ừ nó năm bảy người nó đến nhà mỗi người vậy cái nó bắt mình phải mua báo rồi một điều rồi nó bắt mình phải đi họp mỗi ngày đi họp tổ họp gì đó rồi xong hợp tổ rồi nó bắt mỗi nhà phải cử một người ra để mà vét rác để rồi nó nói là, là lao động chinh, vinh quang trời đất ơi nói làm sao mình mình mình sống được cuộc sống như vậy vô phương cái gì cũng bắt buộc bắt buộc hết rồi bắt buộc đóng tiền rồi rốt cuộc người nào người nấy trở thành nghèo khổ nhà cửa bán ra hết bán đồ đạc ra hết không còn không còn cái cách nào mà sống được rồi phải sắp hàng đi mua từng con cá từng con cá từng từng ký gạo mỗi người được ờ, một ký gạo đại khái gia đình ờ, mỗi gia đình đều phải đi sắp hàng để mà mà mua lương thực hết gọi là nó ra cái luật cấm là không có được buôn bán cấm không được buôn bán bán là gọi là bất hợp pháp là tất cả những gì đó buôn, bán thì phải bán cho nhà nước thôi rồi nhà nước mới bán lại cho dân tất cả nền gọi là kinh tế rồi là tư bản nó tiêu diệt rồi tận gốc rễ quý anh chị em biết là ở bên mỹ nó cũng có cuộc chiến phải không cuộc chiến tranh ờ, Nam Bắc mà họ người ta thương nhau và cái người mà chiến thắng đó, họ còn cho ngựa rồi uh, cho tiền bạc rồi cho thức ăn cho cho những người thua cuộc đó đi về nhà hiểu không để mà đoàn tụ với gia đình đó họ thương nhau như vậy đó và lá cờ của nhau họ cũng tự do nữa họ họ tự do sử dụng cái lá cờ thua cược không sao đó. nó không có không không có không có mà mà hai anh em mà nam bắc mà thù với nhau ý là ý là họ là những người mà uh, từ gọi là tứ xứ rồi là của thế giới đó tại nước mỹ rồi hiệp trung quốc mà nhiều quốc gia rồi là đổ về nước mỹ mà sống họ đâu phải là ruột thịt đâu mà họ còn có cái tình thương được họ tình thương họ coi như là là ruột thịt rồi nước mỹ mới hùng mạnh như ngày hôm nay thằng việt cộng không có nó đầy nó đọa nó bắt hết đi học tập mà tivi trễ một cái chi tiết này quý anh chị em thấy không kinh hoàng nữa thôi tất cả những cái quân nhân đó mà đang chữa bệnh ở tổng cái viện cộng hòa tại vì uh, nhà tv 256 là đối diện với cái sân golf thì cái sân golf đó thì nó nó cắt cỡ khoảng ờ, hai ba cây số vậy thôi đến cái cái cái tổng cái viện cộng hòa thôi trời nó đuổi người ta ra hết tất cả thương binh đồ à, cục giò què đồ ờ, nước biển đồ nước biển mà đang đang gọi là cho vô máu rồi bịch máu rồi người ta cứ cầm lên tay nè cầm chai nước biển cầm vừa đi vừa vừa, vừa người băng bó tùm lum rồi ruột phèo rồi lồi ra đủ thứ mình thấy kinh hoàng thiệt nó không cho ở đó nó nói là cái này là là là, là tổng diện cộng hòa này là của mỹ ừ, mấy anh bị thương lội ruột phải cởi anh máu me chảy đầy ở trong băng bó người ta đi một cái hàng dài dễ sợ luôn từ ở tổng cái diện cộng hòa đó mà mà nó đi ừ, đi ngang qua nhà mình mà trong đó nói thật có những người ở trong xóm họ thương những người mà mà, mà lính như vậy đó người người lính cần chiếc xe đạp rồi họ cho liền à họ cho chiếc xe đạp thời đó thì nói nghe xe đạp xe đạp thì nó cũng cũng không phải là nó nó nó nó, nó ở miền Nam thì nó không có mắc như ngoài Bắc đâu ngoài Bắc là chắc một chiếc xe đạp là sau này mình biết là nó nó nó, nó giá trị khủng khiếp lắm còn người Nam người ta làm việc người ta có tiền có tivi có điện thoại ừ. mà bất cứ những cái vật dụng gì nó cũng sản xuất ở miền Nam đó. người người miền Nam đó nó nó tự nó có là là mấy ngàn công ty nó nó từ 8 đến ờ, mười mấy ngàn công ty công ty lớn nhỏ có đủ để mà tạo ra những cái sản phẩm để cho dân dùng và những sản phẩm đó xuất cảng ra ngoài ngoại quốc nữa mà những cái sản phẩm mà Việt Nam Cộng Hòa làm đó là nói thiệt mình mình thấy hết sảy luôn đó. toàn là những sản phẩm mà mà mình dùng mà mình sử dụng mình, mình thấy khoái mình tốt từ cái cục gạch đến cục pin rồi đến ờ, cục xà bông mình thấy mình thấy đất nước mình lúc đó nó, nó hay lắm những sản phẩm mình nó, nó rất là tốt thời đó đó cái cái cái người mà hàng xóm kế bên ờ, TV đó có chiếc xe La Đà Lạt đó ba TV thì cũng có chiếc xe hơi mà xe trắc xong trắc xong là xe của Đức á màu đen đó. xe mà thời xưa đó thì người miền Nam cũng trong cái xóm đó thì 96 căn thì đại khái thì cũng phải là cỡ khoảng 1 ờ, phần 5 hay 1 phần 4 gì đó 1 phần 5, 1 phần 4 có gia đình có xe hơi hết mình nhớ à, cái anh mà kế gia đình nhà TV26 đó kế một căn đó anh có chiếc xe mà la đà lạt phải không mà cái hôm đó là chống bão trong ờ, tụi ờ, tụi phường rồi đó người mấy công an phường rồi đó nó nói rằng là đồng bào phải lo chống bão nha bão đổ bộ đó mình hồi xưa mình đâu có nghe bao giờ cái chữ mà, <laughs> bão mà đổ bộ à, mình nghĩ bảo nó không có cái kiểu mà nó moving giống như vậy dùng cái tiếng đổ bộ nghe cũng mắc cười thì uh, tối hôm đó thì uh, nó kêu là phải chống bão mà mình không biết mình phải chống như thế nào nữa cái, nhà mình ở đó bây giờ mình chống sao mình hoàn toàn không biết cứ kêu là chống đổ bộ nhưng mà không có không có đưa ra biện pháp biện pháp để mà mà làm sao để chống cái cái cái cái cái bão mà nó đổ bộ đến mà sự thật nó đâu có khỉ gì đâu gió thổi gì chứ đâu phải là nhà nhà gạch không có đâu, đâu có phải là nhà lá hay là cái gì mà mà chống đổ bộ và xe Đà Lạt sản xuất năm uh, ờ, ờ, 1959 là đã bắt đầu rồi 59 đến 60 mươi mà đến 75 thì thì cũng ờ, khá rồi à. nhiều khi đó mình ở trong uh, diễn đàn phao thoát đó thì mấy anh Việt cộng rồi nó nói um, chiếc xe Đà Lạt chả có chả có cái gì chỉ có cái thùng không à. <laughs> chỉ có cái thùng tại vì đó nó phải dùng cái máy của Citroën Citroën là cái đầu máy đó của của của Pháp sự thật đó thì mình sau này mình biết đó, thế giới đó cả thế giới đều nó dùng nó dùng cái cái cái lẫn nhau hết trơn à nên cái bộ phận của một cái chiếc xe hơi đó không bao giờ mà có một cái nước nào mà nó có tất cả những cái mà phụ tùng ở trong cái chiếc xe mà nó làm sản xuất không bao giờ đó nó giống như trường hợp computer thôi là cả thế giới sản xuất ra chứ không phải là là một cái nước đó sản xuất hoàn toàn đâu nó đặc biệt như vậy nó, nó lạ lùng lắm cái thế giới mình tư bản mà nó vậy thí dụ quý anh chị thấy đó bên nhật bản đó nó nó sản xuất những cái cái bi đạn đó rất là chính xác mấy cái bi đạn nó chính xác mà nó tròn mà cả thế giới làm không nổi không được thành ra đó cả thế giới phải nhập cản cái cái cái phần mà làm bi uh, bi sắt của của Nhật Bản đại khái là vậy rồi Nhật Bản muốn làm xe cũng phải nhập một số bộ phận bên của Mỹ bên bởi vì cả thế giới nó kết hợp với nhau như vậy giống như cái máy mà máy mà điện toán computer của quý anh chị đang sử dụng đó uh, ờ, CPU thì của Intel nè Ờ, của AMD nè rồi của Cyrex nè cái cái phần CPU nó cũng ba bốn hãng bốn năm hãng mà cái đó của bên Mỹ nhưng mà tới hồi quý anh chị mua mà memory á phải nhập cản từ thằng Nhật thằng Nhật nó hay lắm nó làm những cái gì mà nhỏ nhỏ mấy cái con RAM chip á thì nói nói cho ngay là tại vì TV256 trong cái cái nghề computer mà mình cũng đã là hai chục năm rồi mình làm cái nghề computer thành ra mình rất là rành nhưng mà sự thật tới mình tại vì mình cũng bỏ lâu rồi thành ra <laughs> thành ra bây giờ mình lộng cộng đó nhiều khi livestream rồi mình không rành mấy cũng phải hỏi này hỏi nọ thành ra đó uh, computer là cái thùng á thì mua của Taiwan của China motherboard đó là cái cái mainboard đó mua của China rồi power supply hoặc là hạt disk ờ, mua từ Samsung rồi của Nhật Bản nó tất cả trên thế giới Singapore cũng bán hạt disk nữa rồi mình làm người computer mà mình mua từng những cái bạc nhỏ gì mình ráp thành một cái máy computer để mình bán thành ra mình vừa bán mà vừa sửa máy computer đó đại khái là vậy thì chiếc xe đó nó cũng y chang như vậy thôi chiếc xe đó Việt Nam là phải nhập cảng cái cái cái cái cái bộ phận mà Citroën của Pháp nó chuyện bình thường nhưng mà mình đó nó chỉ là cái máy đó cái máy nhỏ đó thôi nhưng mà mình làm sao mình mình gắn đồng rồi mình làm đồng mình gắn vô trong cái cái bộ phận mà xe đa là lạc của mình rồi mình phải chế hệ thống ờ, thắng như thế nào mình phải chế cái cái cái cái cái, cái... trời ơi một chiếc xe là cả một cái vấn đề chứ đâu phải là nói là ờ, xe Đà Lạt chỉ có cái thùng không à còn cái máy của Citroen họ nói họ nói lý luận rất là rất là tầm bậy mình không dám dùng chữ ngu chứ họ nói lý luận coi như là một chiếc xe hơi không ra cái gì hết ừ. chiếc xe hơi người ta cũng phải đóng người ta công khó lắm mà cái chiếc xe la đà lạt đó đầu tiên đó là nó chở rất là nhiều người nó chở có thể thành thành cái chục người được luôn á tại vì nó nó làm những cái hàng ghế mà đông nó nó hay lắm mà TV hồi nãy nói ờ, vụ đảo đổ bộ chào à, chào Nguyễn Minh Phi nha đảo bộ <laughs> bộ đang nói bảo đổ bộ chuyển qua cái xe Đà Lạt rồi thì cái ngày đó là ngày đã bảo đổ bộ phải không cái anh chàng à, khi mà người ta đi ngủ hết rồi thì à, có cái tên trộm nó lẻn vào mà cái tên trộm này nó đại tài thiệt chứ không phải là không đâu kênh <laughs> trộm này nó nó nó lấy hết cái bốn cái bánh xe đó cho quý anh chị biết có phải nó tài không người ta đó lấy một cái bánh xe là còn còn được không? nó nó lấy bốn cái bánh xe không biết làm sao mà nó nó dùng hai con đội mà nó đội một cái là nó bốn bánh xe nó lấy hết nó để lại hai con đội <laughs> cái xe cái xe cao gì <laughs> mất hết bốn cái bánh uh, lúc đó mình thấy kinh hoàng thiệt thì ờ, cái anh đó đó uh, để cái anh tên gì ta anh thạnh anh thạnh anh mới lên ảnh thưa phường đúng không? ảnh nói ờ, ảnh nói mà phường nó xuống phường nó xuống cái nó thấy cái chiếc xe đó mất hết bốn cái bánh xe cái cái ông phường trưởng ông chỉ vô mặt ông, ông chửi liền ấy ông nói người ta đã thông báo là bảo đổ bộ rồi mà không chịu lo canh chừng mà để mất bốn bốn bánh xe mà còn còn còn bài đặt la làng nữa <laughs> ông chửi trời ơi lúc đó kinh hoàng lắm mấy cái ông phường trưởng mấy ờ, cái ông mà bộ trưởng chi bộ gì đó ngay phường xóm đó nó nói chuyện mắc cười lắm nói trái chuối đó uh, trái chuối đó là nó nó nó nó nó nó, cái phần mà vỏ chuối á nó mới bổ chứ mà cái cái, cái <laughs> cái trái chuối nó không có bổ mà cái vỏ chuối mới bổ họ lý luận như vậy đó rồi họ nói một ký mà rau muống á thì thì nó bổ hơn một ký thịt bò đại khái gì mà trong khi rau muống thì nó rẻ rề thôi mà cái cách lý luận của họ nó nhiều cái nó nó, nó, nó lạ lùng lắm nó làm nó, nó dạy ngu chính sách nó dạy ngu vậy đó nó dạy ngu rồi mình cũng mình nghe mình mắc cười thôi trong nam mình thấy nó, nó lạ lùng lắm mắc cười mà mình cũng phải mình phải tội nghiệp chứ giống như mình mình thấy mình đang uống cà phê đi mà anh bộ đội đó ờ, cái lần đó tivi cũng uống cà phê ngay cái quán đó mà <coughs> để coi gì mắc cười lắm nè mà bây giờ cũng bây giờ nhắc lại tự nhiên quên là đại khái là ảnh uống cái cái coca cola hay gì đó mà anh cứ quậy quậy quậy quậy á người ta cà phê thì người ta có đường thôi mà anh uống nó xá xị hay gì đó anh cũng quậy thôi có nhiều cái chuyện cười lắm nhưng mà cái cái đó là mình cũng không phải là cười cười người đó đâu nhưng mà mình thấy cái cái thương tâm của xã hội mà mà đồ đá đó nó không biết hoàn toàn không có không có được hình hình dung ra được cái sự mà văn minh của của người ta không? thì mình nghe kể cái vụ mà bỏ cá vô trong cái bồn cầu rồi giật một cái là mất tiêu hết trơn đại khái là như vậy đó bởi vì à, có những người giống như cô à, Dương Thu Hương mới là bật khóc à, khi mà chiếm xong cái Sài Gòn ừ, bật khóc không ngờ cái cái Sài Gòn nó quá văn minh như vậy ừ. quý anh chị nào em đó nào đó sự thật TV muốn làm sao đó mình mở được một cái diễn đàn một mở được cái diễn đàn mà những người ở trong nước á gọi gọi ra ngoài này để mà nói chuyện để mà mình đưa những cái ý kiến của mình mình đưa tất cả những cái tin tức của mình mình đưa trong cái cái cái cái cái, cái chương trình của TV256 nè mình gọi để mà mình mình có thể mình mình nói tiếng nói của mình mà không cần mình phải xuất hiện qua cái hình ảnh tại vì nhiều anh em trong nước muốn cắt tiếng nói mà nói không được nói không được thì thì gọi cho những người ngoài này mình cũng nói được cái cái sự suy nghĩ của mình cho cái tình trạng của đất nước của mình những cái gì mà mình thấy được uh, cái cái sự lường gạt của đảng cộng sản thời đó đó thì là ngay ngay cái lúc đó là TV256 đã đã đã chống cộng rồi đấy là lúc đó tìm ờ, cách để mà gia nhập tổ chức này tổ chức nọ rồi sau rồi mới vượt biên qua bên Mỹ luôn vượt biên bằng cái bằng cái ghe điêu tôm kinh hoàng luôn anh ấy tin tôi cũng kể rồi máy đuôi tôm mà cầm cầm tay á 13 người thì um, sự thật thì mình cũng muốn là, là đồng bào mình nó nó có cái điều kiện nó sống nó tốt đẹp thôi tại vì khi mà mình qua Mỹ đó mình thấy cái vật chất nó khủng khiếp quá mình thấy cái sự nó khác biệt quá lớn đi hai vợ chồng mình đi qua Mỹ đó trong vòng trong vòng chưa tới một tháng đâu là mình đã mua được chiếc xe hơi mà rất là mới mình đi năm 70 qua bên đây là 78 thì thì mình mua chiếc xe 69 78 đến 69 là là có 9 năm à 9 năm là còn mới lắm xe Pontiac còn mới lắm mình mua có năm trăm rưỡi thôi hai chồng làm được đủ sức rồi mua chiếc xe mới trong vòng chỉ không tới một tháng mà cái giá lương lúc đó là ba đồng ba đồng rưỡi bà xã mình làm ba đồng rưỡi bà mình là ba đồng mười hai một giờ mà ha, tiền nhà lúc đó có 90 đô một tháng thôi mà trong vòng chỉ có một tháng đó là mình mua được chiếc xe hơi rồi thì từ lúc đó đó mình cảm thấy là mình bắt buộc phải đấu tranh cho cho quê hương mình mình phải bắt buộc mình cũng thời đó mình trẻ mà mình chỉ hai mấy tuổi giống như cô thùy dương vậy nè mà nói thiệt mình đâu có internet đâu hoàn toàn mình không có gì hết ngoại trừ ngoại trừ mình mình mình gửi thơ thôi à. đa khổ không thưa quý anh chị em mình gửi thơ thôi mà gửi thơ thì tiền tham ở gửi Việt Nam rất là mắc hiểu không mà ngay lúc đó thì mình nói ngay mình làm việc mình có nhiều tiền thì ra mình gửi thơ được mình gửi thơ về những cái địa chỉ khách sạn những cái quỹ ban này quỹ ban nọ mình coi mình sao lục cái địa chỉ rồi mình gửi cho những cái information về cái thế giới tự do này nó như thế nào mình một lần đó mình gửi cả 100 200 lá thơ là cũng biết bao nhiêu tiền mình cách mình mình đấu tranh trong cái sự gọi là tuyệt vọng thì đó mình cứ tiếp tục mình chuyển lửa đấu tranh ờ, rồi cho đến lúc mà có sự computer nó xuất hiện ra là lúc đó là TV256 đã ra trường rồi mình học 4 năm về ờ, computer science thì mình uh, ra là 82 thì bắt đầu lúc đó là nó có uh, personal computer rồi mấy cái computer cá nhân đó thì uh, lúc đó là chạy đầu tiên là có một ngàn hai trăm boris à, cái mô đầm á cái mô đầm nó chạy chậm lắm thì đó là khoảng uh, mình ờ, bán computer vào lúc 1986 86 là Việt Nam chưa có cái gì đâu bảo đảm luôn 86 là chả biết gì về computer lúc đó là mới có IBM PC thôi IBM XT thì mình bán cho đến ờ, đến lúc mà năm 1994 95 rồi đó thì lúc đó nó có hệ thống ờ, gọi là 14.000 boret modem hoặc 28.000 boret sau này có 5.600 boret modem nữa rồi mình mình dạy chạy toàn là modem không ha à, chứ không phải là kế bộ như mình đâu thì TV ở bên Mỹ uh, Hoàng Tùng nha Bạn Hoàng Tùng TV 256 bên Mỹ thì đó lúc đó là chạy máy rất là còn chậm vì sau này mà lúc đó trả tiền khủng khiếp lắm lúc đó là bắt đầu chuyển qua email chuyển qua hệ thống email để mà gửi email về à, trong nước để mà chuyển lửa đấu tranh nó đại khái là vậy mà mình đấu tranh ô oh, người dân việt hả <laughs> ừ. Hoàng Tùng là người dân Việt đó hả? Ừ. Đó, đây là những cái người anh em mà mình ờ, biết nhau đó từ uh, lúc mà hoạt động uh, thoát đó. Mà mình tiếp tục chuyển lửa đấu tranh thôi. Cho đến bây giờ thì cái hệ thống nó quá nhanh luôn và mình nghĩ là sẽ đến cái thời điểm mà chế độ cộng sản này phải ra đi thôi không có cách nào tại vì một chế độ mà nó dựa trên cái nền tảng là gian dối thì không thể tồn tại được trước cái ánh sáng của sự thật không thể được bao nhiêu tin tức cập nhật người ta biết hàng ngày hàng giờ ờ, cái anh cộng sản anh cứ nghĩ mà lường gạt người ta không thì thì ờ, không có cách nào họ có thể sống được chứ cái thế giới mà mà mà internet nhanh như vậy chào bạn ờ, Nguyễn Hiếu nha bạn Tùng ờ, Tùng có gì <laughs> một cái xong rồi thì gọi cho TV256 nha trời ơi anh em lâu quá à, không có gặp nhau phải không bây giờ biết mặt rồi phải không <laughs> thấy già không thấy già không Hoàng Tùng trời ơi lâu lâu mà gặp mấy người mà quen thân như là người dân Việt 225 năm thì rất là vui phải không? Mình nhớ nhau từng cái giọng nói mà. Để ừ. vì TV viết cái bài mà TV không biết quý anh chị em có đồng ý không? À, làm cách nào để hủy chế độ cộng sản bây giờ hả? Thì đó, à, còn quá trẻ hả anh hoàng tường mỗi người dân mỗi người dân phải phải hiểu được cái trách nhiệm của của của mình là mình giải quyết được cái chế độ cộng sản mình biết là cộng sản đó là nó gây tội ác cho cái dân tộc mình thì mình phải tìm mọi cách để mình chống nó thôi mà mọi người đó Ờ, nó qua cái hệ thống internet đó, người nó nó biết rằng là cộng sản là à, dối trá tội ác lường gạt thì tự nhiên mà mình đứng lên và mọi người khác cũng can đảm đứng lên giống như mình thì mình giải quyết được cái vấn đề cộng sản thôi không khó không khó đâu bạn ờ, Nguyễn Hiếu à ừ. mình hiểu được cái trách nhiệm của mình và nên, nên nhớ đó là mình muốn cái cộng sản sụp đổ đó nó giống như là mình đánh rắn mình đánh rắn là mình phải đánh đầu mình đánh đầu mình đập đầu rắn đó, thì nó mới chết thành ra đó mình biết cái tên cầm quyền nào là tên mà tên mà chức vụ cao nhất giống như mình biết Nguyễn Phú Trọng là tên cao nhất tại Nguyễn Phú Trọng đó nó đi ra ngoài qua bên Tàu nó ký kết 15 ờ, dân kiện bán nước với Tàu à, cái vấn đề mình ờ, mình không tin ai là đúng rồi tại vì cái thằng cộng sản nó lưu manh lắm nó ký hai giả dạng không à nó hai giả dạng đủ thứ tại vì nó được tìm mà nó đó là những người gọi là nó được tiền để mà nó nó nó nó nó xạo nó được được tiền để mà nó trở thành dư luận kiến viên còn mình không có mình tất cả là lòng tự nguyện mình lòng tự nguyện nó khác vô cùng Đúng không tụi nó đó nó cũng giả dạng đấu tranh nó cũng giả dạng cái này cái nọ rốt cuộc nó là người uh, làm việc cho cộng sản nhưng mà đừng có lo vấn đề đó Nguyễn Hiếu có những người gọi là làm việc coi trọng sản sản đi đến cái cái cái một thời điểm nào đó nó uh, nó lộng giả dạ mà thành chân đó tại mình không tránh được cái lương tâm của mình hành hạ đâu cái lương tâm của con người không cho phép cái lương tâm của con người đó mình thấy được những cái sự thật đó và mình cũng có cái lòng mà ờ, yêu quê hương đất nước đó thì tự nhiên những con người đó lại trở ra chống cộng sản mới đầu thì làm việc cho cộng sản nhưng mà khi mà thấy một cái xu hướng mà, mà số đông nào đó là họ ngã rập hết ừ. chúng ta thấy mà bên mà mà Xô Viết đó mà kiểu hàng mấy trăm triệu người mà theo cộng sản mà với cờ búa liềm đó mà rốt cuộc chỉ có một ngày thôi là họ vứt hết cờ búa liềm rồi họ trinh cái cờ của nga hoàng lên nó không khó đâu phải tham gia vào mình phải tham gia vào cái cái để mà mình mình mình cùng chống lại thì mình sẽ đạt được ước nguyện thôi TV 256 cũng không có hoàn toàn là cũng không có theo đảng nào không có theo đảng nào ờ, mà mình đấu tranh độc lập với tại vì mình thích mình biết trách nhiệm của mình và mình thích mình thích nó có nó tạo ra một cái uh, một cái nhóm như vậy đó những cái nhóm mà độc lập những cái nhóm độc lập đó là những cái tiếng nói của của của mình đó là do trong cái tâm của mình do trong cái trí của mình chứ mình không dựa theo vào một cái tổ chức của mình mà nếu mà mình đứng mình đứng chung ở trong một tổ chức đó thì cái tiếng nói của mình nó nó nhiều khi nó nó nó nó nó không đúng sự thật mấy tại vì nhiều khi mình cũng phải bên vực cái tổ chức của mình thành ra cái cái lời nói của mình nó nó không có nó không đúng là một trăm phần trăm theo cái sự suy nghĩ của mình mà mình phải phải nói làm sao để mà mình mình mình mình ờ, làm tốt hơn cho cái tổ chức của mình nhưng mà cái tổ chức nào đó cách nào cũng cũng cũng đặt cái việc tổ quốc là trên hết và cái điều đó là đúng tổ chức nào cũng phải phải phải đặt là là trung thành với tổ tổ quốc hết chứ không phải như cộng sản đâu cộng sản là sai quấy đó không khi mà tham gia vào đảng cộng sản phải nói tuyệt đối trung thành với đảng đó và đối với TV26 là câu nói của anh đó là tôi có thể nói thẳng anh là anh phản quốc anh chỉ có một điều là trung thành với tổ quốc thôi tổ quốc phải trên hết thôi. chứ nếu mà anh tuyệt đối trung thành mà với đảng đó là anh và phản quốc đơn giản thôi đảng mà đâu có thể nói mà mà mà mà mà tổ quốc được anh bận quần áo của ai anh ăn cơm của ai tất cả là do dân của anh tất cả là do do do um, quá khứ uh, lịch sử tiền nhân của chúng ta gọi là xây dựng nên càng bốn ngàn năm nó hung đúc tinh thần của của của cái dân tộc Việt Nam này là nhờ những cái lịch sử như vậy năm ngàn năm gần năm ngàn năm thì mình phải biết cái đất nước của mình đó là mình nhờ những cái người như vậy mình nhờ những cái quá khứ lịch sử như vậy thì nó gọi là tổ quốc mới có mình đồng ý mình là mình là cha mẹ mình sinh ra nhưng mà mình sống trong một cái đất nước đó đó là mình phải hiểu cái tổ quốc của mình là là trên hết là như vậy chứ mình nói là đảng mà trên hết là đảng là mình trung thành với với đảng tự nhiên là mình chống lại tổ quốc của mình thằng diệt Cộng đó là không có vụ mà mà mà mà tổ quốc gì hết á bởi vì nó nói là, là tổ quốc là là là xã hội chủ nghĩa thành ra mọi mọi đồng tiền đó mà chúng ta có là từ mấy chục năm nay rồi toàn là tiền Hồ Chí Minh thôi chúng ta có thể chấp nhận được không tổ quốc nó phỉ bán tổ quốc chứ, chứ nó không có lại là nó ghê gớm lắm bởi vì nó không không cho chúng ta dùng một cái thiền mà có hình quan trung là lới lợi lới lái trần hưng đạo gì hết chỉ có một hình bác hồ thôi mà chúng bác kêu phải gọi là bác hồ nữa cái đó là rất là lưu manh quá đâu có cái quyền gì mà mà mà bắt người ta phải gọi như vậy mà trong khi đó là một tên gián điệp ấy, tên gián điệp tàu TV có những bài về bài viết và bài... nếu mà quý anh chị muốn nghe những cái mà mà YouTube cũ đó TV26 nói chuyện nó nói về cái cái gián điệp tàu là có bằng chứng rõ rệt luôn là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu khẳng định như vậy quý anh chị nào có có có thắc mắc gì nữa không sự thật thì mình cũng không có muốn kéo dài thời <laughs> gian mà mình thấy thời gian xong rồi đi nhanh quá sách trời mình nghĩ mình muốn làm một cái video có khoảng nửa tiếng thôi mà rốt cuộc rồi mình cứ nói nói riết rồi cái là nó nó, nó lên tới một tiếng 14 phút đã cái ừ. làm sao mà tạo được cái diễn đàn mà cho người trong nước nói chuyện đó TV khoái những người trong nước nói chuyện đó họ có thể họ gọi điện thoại lại rồi mình đưa cái tiếng nói của họ trên diễn đàn quý anh chị em mà biết cái điều đó không tại vì đó nhiều khi họ không thích mà lộ diện họ không thích họ không thích lộ diện cho ai biết đó, mà họ thích nói thôi Thôi bây giờ TV26 xin ờ, tạm biệt quý anh chị em nha Để hôm nào khác ờ, mình có thể mình gặp nhau nữa ha Rồi TV kết thúc nha Dạ, yeah, muốn chào mọi quý anh chị em